chỉ bảo ngày hai con ba với đầu người dân sâu sắc của con hôm nay ngày nhớ tổ tiên trong ta đây là lời nguyện của con bày tỏ lòng biết ơn yêu kính với bạn con biết tin rằng nuôi dưỡng chúng ta và dạ, nhà tôi trẻ đó đi đến cái nhà tôi tôi lấy con ơi gửi lời ra nhớ quên là cái người con hai một cháu con trong ngày đầu năm mới với sự bao cô lãnh quan tâm và tạo ra mọi điều để con có nhiều lần lệ một cách tăng yên và được chúc mừng đầu trong ngày đầu năm chân thành bác đầy sự yêu thương và mộng và tinh thần vô giá là động lực Dạ, dạ, là tuổi già người con mùi lông chứ cỏ là tuổi con con lọc thành đồng mốt là người con tổng lý rất già cùng lời nghề hoa mùi cho chúng con cảm thấy đáng yêu đáng được cảm ơn khi còn không còn là biết chúa dân thần ngày hôm nay 目前家用的成分酶膜，排到多少公里？据专家讲。 quý vui chúng tôi tham gia liên hoan quả chứ qua năm mới vui khỏe thành công quan tâm đến người chúng They